um, L-Sensing bản cao nhất Full, đầy đủ chức năng, công nghệ an toàn Chiếc này là chiếc uh, biển thành phố như các bạn thấy đây Biển gốc là như này, một màu đỏ rất là cá tính Xe chạy được khoảng độ uh, ờ, 2 vạn 8, 3 vạn gì đó Biển gốc thành phố có tầm giá khoảng độ uh, ờ, 1 tỷ 020 triệu Cho những người uh, có nhu cầu mang một chiếc xe chạy rất lướt, rất mới về để dùng và có lợi thế tiết kiệm hơn xe mới 2021, 2022 đến gần 200 triệu. Tí nữa mình sẽ nói lý do những cái thông tin mà mình chia sẻ các bạn là tại sao xe này lại tiết kiệm nhiều như vậy. À, đương nhiên rồi, xe lướt nó sẽ tiết kiệm hơn, nhất là về phí trước bạ, à, ờ, nhất là về số km di chuyển rất là ít và những cái giá trị cái xe này nó mang lại cho anh em khi mà anh em có tầm tiền còn hơn 1 tỷ một xíu. Có một chiếc xe COV đầy đủ chức năng, đa dụng và rất phù hợp cho những gia đình có nhu cầu sử dụng xe 5 cộng 2 uh, sơ qua về thiết kế của CRV nha các bạn uh, Một cái thiết kế ờ, hiện đại Thể thao với nhiều công nghệ an toàn trên xe Mời anh em lên mạng tìm hiểu search về chiếc xe Mình tin là trong tầm ngắm của nhiều anh em đi CRV thì đây là một lựa chọn Trong cái phân khúc COV đô thị Sơn thì là nó cái màu rất cá tính và rất hiện đại Nước sơn zin chuẩn hoàn hảo 100% mới và không có một cái, cái sơn ờ, gọi là sơn thêm, sơn gọi là uh, tiệt tót và trang điểm lại cho CRV à, mời anh em đi phần ờ, hông để chúng ta quan sát thêm về chiếc CRV rồi chúng ta sẽ nhìn thấy ngay một số cái mà chúng ta đã có cái lợi thế khi sử dụng một bản đã qua sử dụng chạy lướt khoảng độ 2-3 vạn đó là dán kính màu đen đó là nóc giá nóc và bệ bước chân đây là cái giá trị cộng thêm mà tôi đề cập ngay từ ban đầu khi chúng ta tiết kiệm được gần 200 triệu so với cả xe mới mời anh em đi đến phần thân xe Đối với phần sau chúng ta sẽ có đa cốp nhé Có đa cốp rảnh tay, có mở cốp từ trong xe hoặc là ấn nút Tùy vào anh em à, muốn mở xe theo cách nào Đó Nói, tí, à, nói một tí về lịch sử của xe à, Chủ xe là một người kinh doanh trong ngành bất động sản Anh ấy lên đời xe, mua xe sang và nhượng lại xe này cho bên mình Mình mời anh em à, thụ hưởng cái phần giá trị của chiếc xe Đối với xe lăn bánh khoảng độ 2,8 vạn Chúng ta có thêm cái gì ạ? Chúng ta có thêm à, thảm sàn 5D, 6D. Chúng ta có lốp dự phòng còn nguyên, không cần phải bàn cãi gì nhiều. Chúng ta có một bộ khoang rộng rãi để đựng đồ đi chơi, đồ đi uh, du lịch, đồ đi làm việc, vân vân và vân vân. Và chúng ta dựng hàng ghế thứ hai lên, chúng ta sẽ có một chỗ 5 cộng 2 cho hai người nhỏ ngồi sau khi cần. CRV vẫn là một cái xe mà chiếm được chọn cái thương hiệu cũng như niềm tin của nhiều người tiêu dùng và một chiếc xe đã qua sử dụng như uh, CRV 2020 là một cái lựa chọn rất đáng giá, rất đáng đồng tiền bát gạo. Mời anh em xem nội thất một tí ờ, khoang thứ hai nhá, mình sẽ đi ngược từ dưới lên trên. À, ghế này thì ờ, anh em có thể nhìn sơ qua, phần này thì tí mình sẽ lên trên mình nói sau. Cái phần này thì nó rất là rộng rãi rồi, không cần phải bàn cái gì nữa. Ở đây có thể ngồi ba người nhưng thôi thì ngồi hai người thôi chẳng hạn. À, chúng ta thêm có thêm một số cái ờ, phụ kiện nho nhỏ mà chủ xe đã trang bị cho chúng ta rồi để chắn nắng, cái rèm chắn nắng ấy mà. Thảm thì vừa nói rồi Còn bộ ghế da ở hàng ghế này thì ờ, Thôi khỏi phải bàn Hoàn hảo mà Thì cứ mình cứ chấm điểm là 10 đi 10 điểm Trần xe cực kỳ sạch sẽ Cực kỳ tuyệt vời Có rất nhiều tiện ích cho người sử dụng Mình chạy uh, ờ, CRV cũng tương đối một vài lần <laughs> Và nếu như để khám phá chi tiết những cái tiện ích trên xe Thì nó, nó rất là phong phú và rất là tốt Cho những người uh, có một cái nhu cầu sử dụng đa dạng linh hoạt đó rất nhiều tiện ích cửa gió này đèn đọc sách này móc trẻ em này ờ, bệ tì tay này đấy rồi hàng ghế ở thứ ba như vừa nói ban đầu đấy cửa gió cửa gió điều hòa này cổng sạc này đó cổng sạc rất nhiều luôn nha xe này tí nữa mình lên mình khám phá khoang phía trên nữa thì càng tuyệt vời hơn rồi rồi camera chiếu zoom anh cái này đây là cái phần ốp thêm này đó cái phần ốp thêm cho bộ loa của CRV cũng như những cái ốp uh, trang trí để tránh xước cái phần này nó có tác dụng của nó tuy nó mang tính chất trang trí nhưng nó tác dụng của nó là chống xước và chống bụi bẩn rồi về khoang của CRV khoang hành khách nó rất quen thuộc thôi nó rất Honda thiết kế công năng ờ, thiết kế hướng đến người lái rộng rãi thoải mái tiện dụng và cái chất lượng của khoang này thì như là cái mô tả của mình ban đầu đó là một cái sự hoàn hảo của chiếc xe 2020 chạy được khoảng 3 vạn cửa sở treo toàn cảnh đây nổ máy thao tác cho anh em cái để anh em thấy cửa sổ trượt toàn cảnh rất là rộng trong cái phân khúc này nếu không muốn nói là rộng nhất trong phân khúc nó cung cấp cho một không gian ngồi thoáng đãng và một cái sự thụ hưởng nhất định khi chúng ta mang cái xe này đi ra ngoài trời đi chơi đi làm việc rất là sáng đúng không ạ ờ, không cần phải đèn mà chúng ta cũng có một không gian thoáng đãng ờ, về công nghệ nhá sensing thì mình nói rồi là công nghệ an toàn mời anh em lên mạng xem phanh khoảng cách này ờ, ờ, Ờ, điều chỉnh trạch làn này hỗ trợ đánh lái này vân vân vân vân rồi là đèn ờ, điều chỉnh thích ứng này vân vân vân cái đấy rất là quen thuộc rồi chúng ta có cả gì nữa sạc không dây ạ à. đấy điện thoại đời cao sạc không dây để ở đây đây những cái công nghệ tiện ích trong xe đây cổng sạc rất là nhiều cổng sạc USB hai bên này các bạn chỉ cần việc có một cái dây sạc bạn cắm vào rất là nhanh nhiều khi cái này tuy nhỏ nhưng nó lại rất rất tiện ích cho anh em bởi vì là chúng ta không cần phải cái tẩu để kết nối với cả cái tẩu hút thuốc của xe mà chúng ta cắm trực tiếp vào luôn đó cổng trong đây cũng có luôn ạ rồi khoang để đồ rất rộng rãi bệ tì tay rất thoải mái vật liệu thì không còn gì về bàn nữa rồi vì nó quá mới rồi mình cứ tạm dùng từ một uh, uh, một từ đó là 10 điểm 10 điểm cho cái khoang như thế này và cảm giác lái của CRV thì tí nữa mình sẽ mô tả với anh em sau còn về cơ bản thì nó là Honda nó tiết kiệm có nó có hưng phấn khi cầm lái có và nó có tính thể thao có động cơ 1.5 tí mình sẽ nói sau nha mình sẽ nói sơ sơ về cái hiện trạng của xe để anh em quyết định tìm hiểu cái xe này chrome nhựa tay lái cần số mọi thứ còn rất mới và đôi khi các bạn có thể cảm nhận được à, cái mùi thơm mùi thơm cần thiết một cái chút mùi thơm còn còn đọc lại của một cái xe mới trong khoang của CRV đã chạy được khoảng độ 3 vạn rồi bây giờ mời anh em à, xem cái phần máy một tí để anh em thấy được cái chất máy nó tốt như thế nào màu sơn này đẹp không ạ màu sơn này mình rất ưng ngày xưa CRV các thế hệ uh, 18 19 thì như vẫn chưa có màu sơn này rồi uh, thế hệ trước trước nữa thì càng không có cái màu sơn này xin phép tắt máy để anh em đợi mình chút đây các bạn được uh, đang được quan sát cái khoang uh, thực tế của CRV uh, khi mà xe này mang về thì mình chỉ uh, có dọn qua một tí thôi nên nó còn hơi bụi nhưng về cơ bản thì những cái ốc cái kim loại và mọi thứ chi tiết trong này nó còn rất là sáng và không mất nhiều công để gọi là trang điểm ừ, cho bạn ý làm đẹp cho bạn ý đâu mà chỉ cần xịt qua rửa qua là nó đã hoàn hảo như này rồi động cơ 1.5 rất là tiết kiệm cho mọi người ờ, công nghệ mới nhất là Earth Dream đúng không ạ chạy thì cực kỳ là mượt mà có turbo turbo ở cái nước đại sau này nó sẽ làm cho xe chạy nhanh hơn và đáp ứng được cái yêu cầu về công suất và tăng tốc còn ở trong thành phố thì nó lại mang lại cái vấn đề đó là tiết kiệm so với động cơ 2.4 ngày xưa thì nó yếu hơn động cơ 2.0 thì nó yếu hơn ở những nước đầu nhưng khi ra đường trường thì nó vẫn đảm bảo được cái công suất toàn diện của xe và chạy trong nội đô thì nó rất tiết kiệm và rất yên tâm chúng ta chỉ cần một cái xe như vậy thôi đảm bảo tất cả các nhu cầu ổn định an toàn và có cái lợi ích cao nhất cho người dùng rồi tổng kết lại nha 1 tỷ 020 triệu cho một chiếc xe chạy 3 vạn Còn mới, còn thơm Rất thơm Đúng không ạ? Và còn bảo hành Còn nguyên bảo hành cho xe nha à, Đấy là những cái cơ bản nhất về CRV-L Sensing 2020 Bây giờ mời anh em à, cùng chạy thử với mình một đoạn Và nhớ gọi cho mình theo số hotline bên dưới nhá. Xin mời anh em Chia sẻ với cả mọi người thêm tí nha Về ờ, cảm giác lái của CRV Ờ, trên rất nhiều hội nhóm thì các bạn đã có những thông tin về CRV rồi và uh, rất nhiều anh em đã chia sẻ các bạn đã chia sẻ về CRV 2020 Sensing rồi thì mình cũng ờ, thêm những cái góc nhìn của mình thôi cái đầu tiên mình rất là thích cái xe này đó là tay lái một cái cảm giác tay lái điểm rất là rất là cao nếu như mình chấm điểm nó vì uh, mình đã lái thử qua uh, 2019 này 2018 này những cái xe đấy cũng nó cũng mang cho mình những cảm giác lái về tay lái rất là tốt nhưng mà CRV thì được nhiều anh em đánh giá cao về cái cảm giác vô lăng thì theo mình đây cũng là một cái cảm nhận chung của mình thôi là cái cảm giác vô lăng của CRV là một cái cảm giác tốt rất tốt trong cái tầm tiền này và trong cái phân khúc này um, nó có một cái độ uh, chắc vừa phải một cái độ chắc vững vừa phải nó phản hồi chuẩn xác nó không có cái sự lệch lạc hay có cái gì đó cảm giác nhẹ nhẹ những cái xe tầm trung như là uh, xe nhỏ hơn ấy. ví dụ như là cùng là Honda như City chẳng hạn uh, hay là một cái cảm giác nhẹ hơn nữa là HRV thế thì CRV nó cho một cảm giác nặng hơn một chút nặng hơn một chút nhưng nó cũng thể hiện một cái sự chính xác rất cao chính xác cao mà nhiều anh em đã cảm nhận được một cái thân xe nó có tính ổn định nhờ hệ thống treo uh, càng A rồi là treo đa điểm ở phía sau uh, đấy đấy là những cái mà mà mình hiểu qua về lý thuyết về thông số của CRV và thực tế di chuyển trên đường mình cũng nhận được những cái đấy um, rồi um, gì nữa vì lấy chuyển số vô lăng nó là cái cái cái gọi đặc sản của Honda rồi xe nào của Honda hầu như cũng lắp cái này hầu như cũng có lấy chuyển số để uh, tạo ra cái hưng phấn cần thiết khi lái những chiếc xe Honda về độ ồn nhá về độ ồn thì mình uh, cho là một cái cảm tính mình cho là nó đạt yêu cầu ở mức độ tốt ở mức độ tốt trong đường đô thị và khi mình chạy tốc độ cao trên đường trường thì mình cũng cho mình cũng thấy là nó cho một khả năng cách âm thế là tốt rồi thế là tốt trong cái phương thức này rồi và trong cái dòng tiền này rồi à, chúng ta sẽ có những cái rất tiện ích khi di chuyển thành phố này cam sườn này hệ thống bám đuổi uh, theo xe ở tốc độ phía trước này vân vân vân đấy là hệ thống an toàn rồi còn cái rất tiện ích đơn giản như là auto hold này thì cái chúng ta đã biết rồi rất là tiện khi sử dụng từ đấy giờ xăng nó sắp hết rồi bạch xăng nó còn ít thôi xe của kinh doanh mà nó không nhiều lắm nhưng mà chạy với tốc độ này thì tôi tôi tin là nó vẫn có thể mang tôi đến những cái đích mà tôi cần cần đến bởi vì nó đang chạy chế độ rất tiết kiệm xe này chắc chỉ khoảng độ 5-6 lít trong uh, đường trường thôi tôi tôi không nhớ chính xác con số nhưng mà tôi nghĩ là uh, máy rất là êm máy rất êm động cơ 1.5 êm lắm rất êm ờ, nhẹ nhàng chạy rất nhàn trong thành phố ngồi thoải mái không có điều gì phải bàn cãi cả và với cái cách mà nó tiêu thụ như này thì tôi tin là nó rất hiệu quả trong cái thời điểm mà giá giá cả xăng dầu đang đang lên như thế này đó, đấy khi mà bật camera lên này à, mình đánh lái sang phải này nó sẽ có cái cam sườn rất là tốt ở đằng sau cũng là một chiếc CRV các bạn ạ <laughs> thì ờ, anh em có câu hỏi nào các bạn có câu hỏi nào thì phiền là liên hệ theo mình liên hệ với mình theo số like bên dưới nhé và nếu các bạn có xe gì hay hãy ờ, liên lạc với mình để mình có thể uh, uh, làm clip chẳng hạn bán giúp các bạn cái xe đấy chẳng hạn hoặc là các bạn có thể mua chiếc xe này của mình nếu các bạn bán chiếc xe đấy cho một người khác hoặc là các bạn có thể bán chiếc xe mà các bạn đang đi cho mình chẳng hạn mình sẽ đến mình mua và mình nhượng lại cho bạn một cái xe tốt hơn mình đang có CRV, HRV đã có khá nhiều xe đó mình cũng là một người rất là uh, chuyên về Honda ở bên mình thì cái thế mạnh là chuyên về Honda rồi, cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại.